Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tài liệu mật về Tô Lâm, nhân vật bí ẩn bên cạnh Tô Lâm bị lộ mặt, ông Tổng giận dữ. Có thể nói cho tới nay Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là một ủy viên Bộ Chính trị có nhiều tai tiếng nhất. Với tai tiếng như vậy lẽ ra ông Tô Lâm phải bị kỷ luật về mặt đảng, tuy nhiên cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an bị đưa lên thớt cả. Đấy chỉ là bề nổi những gì mà người dân có thể nhìn thấy được. Còn phần chim của tầng băng còn những sai phạm lớn hơn rất nhiều. Thông tin từ nội bộ cho biết đã có không ít các quan chức lão thành gửi đơn tố cáo đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tố về hành động sai phạm, thậm chí là nguy hại cho đất nước của ông Tô Lâm. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu đối ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ở đây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam. Từ bên trong, người ta đánh giá ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam không khác gì những gì mà nhân dân đã đánh giá. Họ cho rằng ông có tính tham, lam, tàn độc. Có thể nói với nhân dân, ông Tô Lâm đối xử ra sao thì với đồng chí trong đảng, ông cũng làm y hệt như thế. Và đó là lý do ông Tô Lâm vừa mất lòng dân, vừa mất lòng đảng. Hiện nay, bên cạnh ông Tô Lâm có hai người được ví là hai cánh tay phải và cánh tay trái để giúp ông Cánh tay phải chính là ông Tô Ân Sô và nhân vật còn lại giúp ông Tô Lâm thao túng thế giới buôn bán, chức tước khu vực miền Nam. Lẽ ra nhân vật này không lộ mặt, tuy nhiên một sự cố vào năm 2021 đã đưa bộ mặt nhân vật này ra trước công chúng, bàn dân tiền hạ khắp nơi gây sự tò mò. Cuối năm 2021, một đoạn clip ngắn làm dậy sóng dư luận Việt Nam và truyền thông trên thế giới khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đoàn tùy tùng cùng ăn thịt bò rát vàng khi sang London tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Điều đáng nói, những hình ảnh này được lộ ra sau khi cả đất nước Việt Nam và người dân đang phải trải qua rất nhiều đau thương, mất mát bởi đại dịch Covid-19. Hàng ngàn người đã bỏ mạng, bữa ăn của ông Tô Lâm đã chứng minh sự vô tâm, vô cảm của một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà điển hình ở đây chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh nhân vật bí ẩn bên trái của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong đoạn clip ngắn, ông Bộ trưởng đã há miệng để đớp miếng thịt bò rát vàng từ thánh rắc muối giết về, trong khi người trợ lý thân cận là cánh tay phải, ông Tuân Sô lại đang vui vẻ quay phim chụp hình ông sếp của mình. Ai cũng biết ông Tuân Sô nhưng cánh tay phải đắc lực của ông Tô Lâm giúp ông Tô Lâm thể hiện thành tích trong công chúng và che đậy những gì ông Tô Lâm cần cất giấu khi những thông tin về clip thịt bò rắt vàng của Tô Lâm được lan tin rộng rãi trên các mạng truyền thông xã hội cũng như truyền thông quốc tế. Một nguồn tin cấp cao từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết thêm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo cáo về sự việc, ông Tổng Bí thư đã không khỏi tức giận trước những hình ảnh của một cánh tay đắc lực nắm giữ thanh kiếm sắc trong công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư. Ông Tổng Bí thư đã chỉ thẳng vào nhân vật ngồi bên trái của Tô Lâm và hỏi giận dữ Nhân vật này là ai? Phải chăng là Vũ Nhôm thứ hai? Đây là hình ảnh tuy thân với ông Tổng Bí Thư nhưng sau lưng ông Tổng Tô Lâm làm nhiều điều mà ông Tổng không hề hay biết. Đã từ rất lâu, ông Tổng Bí Thư cũng biết Tô Ân Sô là thuộc hạng thân tín của ông Tô Lâm tại Bộ Công an và ông Tổng cũng biết rằng Tô Ân Sô giúp Tô Lâm cũng làm giúp ông nhiệm vụ đốt lò. Tuy nhiên, nhân vật ngồi bên tay trái của ông Tô Lâm là người mà ông Tổng không hề biết là ai. Điều này cho thấy sau lưng của ông Tổng, Tô Lâm đã nuôi một lực lượng ẩn danh mà ông Tổng không hề hay biết. Vì thế, khi nhìn clip ông Tổng mới giận dữ ví người này là Vũ Nhôm thứ hai, là ý ông Tổng muốn nói Tô Lâm đang nuôi những tay chân thân tín hoạt động như một tình báo đội lốt. Bản thân Vũ Nhôm là một thượng tá công an đội lốt doanh nhân và đã thao túng quan trường từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến Đà Nẵng. Đấy là nhân vật ẩn danh được che đậy kỹ nhưng đã bị lộ. Người này đang giúp Tô Lâm làm những gì? Các bạn hãy xem những bản tin tiếp theo của Thời báo chấm đề để biết rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô Lâm đánh hơi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay chỉ là sự bế tắc? Ngày 11 tháng 11, bất ngờ các báo trong nước đồng loạt đăng tin với nội dung Bộ Công an yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch IEC đang lẩn trốn ở đâu, ra đầu thú. Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty IEC được xác định là có vai trò lớn trong vụ án. Đây là hình ảnh từ tháng 5 ông Tô Lâm đã cho truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực ra những sai phạm trong đấu thầu chỉ là lý do phụ, lý do mà có thể thông báo trước dân chúng. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ ở vấn đề đấu thầu trong nước mà là đấu thầu quốc tế liên quan đến các hợp đồng mua vũ khí. Trong đường dây này có cả nhân vật lừng lẫy trong tứ trụ thao túng. Những hợp đồng này trị giá hàng tỷ USD. Ở khía cạnh này, việc bắt được bà Nhàn có liên quan đến sinh mệnh chính trị của nhân vật lớn. Ngay từ ngày 10 tháng 5, Bộ Công an đã quyết định truy nã bà Nhàn. Sau 11 ngày ra quyết định khởi tố bị can, nhưng bà Nhàn vẫn bật âm vô tín. Một khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn là quyết không ra đầu thú. Nếu cố định đầu thú thì cần gì bà Nhàn phải vất vả chạy trốn để làm gì? Ở nhà để công an bắt là xong chuyện. Từ khi Bộ Công an phát lệnh truy nã thì át hẳn ông Tô Lâm cũng xác định trách nhiệm của ông là phải truy lùng nơi ở của bà Nhàn và bắt bà về để quy án. Đây là trò chơi trốn tìm, nếu ông Tô Lâm tìm được bà, bắt thì còn không còn thì sẽ bất lực, sẽ không có chuyện nữ doanh nhân này ra đậu tự đổ thú được. Vì thế, lời kêu gọi bà Nhàn ra đổ thú là lời kêu gọi mang tính thừa thãi. Nếu ông Tô Lâm không giữ được bà Nhàn và không biết bà Nhàn ở đâu thì có kêu cũng vô ích. Ông Tô Lâm vốn đã quá tai tiếng trong vụ đột nhập vào lãnh thổ nước Đức để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành từ cách đây 5 năm, mà bây giờ tòa án Đức vẫn đang tiếp tục xử người thứ hai trong vụ này. Vì thế ông Tô Lâm mà làm một phi vụ tương tự như vậy thì Việt Nam sẽ phải trả giá rất đắt bằng những dạng nứt ngoại giao không đáng có. Vì thế cơ hội để lần thứ hai ông Tô Lâm ra tay bắt cóc ở nước ngoài trở nên hẹp dần. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú. Từ khi trốn đi mà theo một số nguồn tin khả tín thì bà Nhàn đang trốn ở nước ngoài chứ không ở trong nước. Đặc biệt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn im lặng khi bỏ trốn, không như ông Trịnh Xuân Thanh khi sang Đức thì lên tiếng thách thức ông Nguyễn Phú Trọng nên bị đưa về nước. Nếu nói bắt Trịnh Xuân Thanh để lật gia đình La Thăng thì bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể ông Trọng cũng lật ra nhân vật đứng đằng sau bà Nhàn và hứa hẹn nhân vật này còn lớn hơn cả Đinh La Thăng trước đây. Hiện ông Tô Lâm đang cho điều tra bà Nhàn ở hai nơi, tại Đồng Nai và tại Quảng Ninh. Tại Đồng Nai, ông Trọng đã trò chốt sạch từ bí thư tỉnh đến giám đốc sở, còn ở Quảng Ninh thì vẫn còn đang trong vòng điều tra. Đầu mối tại Quảng Ninh thì xem ra không đơn giản như ở Đồng Nai, bởi nó liên quan đến những chính sách chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính thời làm bí thư ở đây nhiệm vụ của ông Tô Lâm trong vụ án IC là rất nặng nề. Điều tra sai phạm của bà Nhàn tại Quảng Ninh đã khó và thực hiện nhiệm vụ tìm bà Nhàn lại càng khó hơn. Để bắt được một người làm việc với Tổng cục 2 đang bỏ trốn là điều không hề dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là một nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Cũng có người đánh giá rằng Việc kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy ông Tô Lâm đang bế tắc và ông cố làm mọi cách để có thể có được chứ không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã đánh hơi được chỗ ở của bà Nhàn. Và cũng có người cho rằng bà Nhàn đã bị bắt hoặc bị đánh hơi ra nơi ở. Không biết ông Tô Lâm đã đánh hơi được gì, nếu đánh hơi được thì vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ hứa hẹn dẫn đến biến cố chính trị rất lớn trong tứ trụ tại Việt Nam.